9 đơn vị hành chính và dân số 740.600 người vào năm 2009 và diện tích là khoảng 6.899 6.900 km vuông đó về khái quát chung của tỉnh Yên Bái là chúng ta sẽ nói đến là về phía Bắc đây là một tỉnh có 9 đơn vị hành chính gồm có thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, Mục Yên, Mù Căng trải, huyện Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên và Yên Bình. Và ở đây là có đường ờ, sắt Hà Nội Lào Cai, quốc lộ 70 và tuyến cao tốc à, Nội Bài Lào Cai đi qua. Và à, địa điểm chung ấy thì à, ở đây chúng tôi sẽ nói đến um, vị trí mà tỉnh Yên Bái nó tiếp giáp ở đây là có cái địa điểm rất là quan trọng ở đây là có hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái có nhà máy thủy điện Thác Bà cũng khá là lâu rồi từ cách đây khoảng hơn 50 năm trước cơ và vị trí địa lý của tỉnh Yên Bái gồm có phía Bắc là giáp với tỉnh Lào Cai và Hà Giang phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ phía Nam thì giáp phía Tây thì giáp tỉnh Lai Châu phía Nam thì lại tiếp giáp với tỉnh Sơn La đó đầu tiên là chúng ta nói đến diện tích của thành phố Yên Bái là 90.800 người diện tích 108,2 km vuông là một cái vị trí rất nhỏ đây đây là thành phố Yên Bái tiếp theo nói đến thị xã Nghĩa Lộ bây giờ là thành phố Nghĩa Lộ diện tích là khoảng 30 km vuông thôi nhưng mà dân số khoảng 27.400 người nằm ngay trên địa phận của huyện Văn Chấn. Có thị trấn nông trường, có thị trấn nông trường Nghĩa Lộ. Nhưng mà đây là nhìn mở rộng. Huyện tiếp theo là huyện Lục Yên. Huyện Lục Yên là có thị trấn Yên Thế đây. Diện tích là khoảng 809,2 km vuông, dân số 103.000 người huyện tiếp theo là nói đến huyện mù căng trải thị trấn lại trùng tên ờ, trùng với tên huyện mình luôn cũng là thị trấn mù căng trải diện tích là 1.202 km vuông với dân số khoảng 49.300 người huyện tiếp theo là huyện Trạm Tấu của thị trấn Trạm Tấu cũng trùng tên với huyện này 746,2 km vuông với dân số 26.700 người huyện tiếp theo là huyện Trấn Yên mà có tiếp giáp với thành phố Yên Bái mà cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua. Ở đây là có thị trấn Cổ Phúc. 628,6 km vuông dân số 79.400 người. Huyện tiếp theo là huyện Văn Chấn. Đây, huyện Văn Chấn có 3 thị trấn, gồm có hai thị trấn Nông Trường, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và thị trấn Nông Trường Trần Phú và thị trấn Hành Chính là thị trấn Văn Chấn thôi với dân số là khoảng 144.200 người và diện tích 1.211 km vuông. Huyện tiếp theo là huyện Văn Yên, cũng là huyện mà có tuyến đường sắt Bắc, ừ, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai, con sông Hồng chảy qua và tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua. Huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, xin lỗi huyện Văn Yên là khoảng 1.391,5 km vuông với dân số 116.000 người huyện Yên Bình cuối cùng và huyện Yên Bình là có thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà ở nơi đây là có nhà máy thủy điện Thác Bà nổi tiếng nhất của miền Bắc mà có cái hồ lớn nhất miền Bắc nước ta và diện tích khoảng 773,2 km vuông với dân số 13 103.800 người và tổng diện tích của toàn tỉnh là